mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn thịnh Phát của mình ngày hôm nay à, Lại là Toàn đây ạ à. Lại là Toàn thịnh Phát Ngày hôm nay chúng ta sẽ review à, rất là nhiều lô đất tại Tân Hòa Tân Lợi nha cả nhà Thì mỗi một ngày mình à, sẽ lên à, à đồng Phú và mình sẽ review ở ít nhất là tầm khoảng à, 5 đến 7 lô hoặc là 10 lô lô đất Tại vì khu vực ở trên Tân Hòa Tân Lợi này là cái vị trí mà nằm trong liền cờ với khu công nghiệp Bicamac Đồng Phú cho nên à, vị trí đất cũng như là vị đất hiện tại ở đây mình đang nắm rất là nhiều nha cả nhà mình làm chung với ông anh của mình đó, cho nên đó là à, ông anh của mình thu thu thu ờ, thu mua khá là nhiều cho nên đất đất đất hiện tại đang còn rất là nhiều nha và à, ngày hôm nay mình muốn review một lô đất đó chính là lô đất này à, cả nhà thấy ạ đây lô đất ngay chỗ vườn điều này cả nhà cả nhà thấy nha cái vườn điều nhà này nha ngay chỗ cái đoạn cua này này khách hàng nào mà có từng ờ, lên ờ, Ờ, trên này tìm ờ, mua đất thì chắc là cũng biết có đoạn cua này à, đi ngang qua đây rất là nhiều rồi khu vực này thì mình đi, đi rất là nhiều đây ngay cái vị trí đất ngay xe này nha cả nhà cái đây là đoạn ờ, đoạn này thuộc tăng lợi rồi nha đoạn này thuộc tăng lợi rồi thì à, theo hướng tây tây phá này và đưa tới bến năm ba đó theo hướng tây phá này và đưa tới bến năm ba còn nếu mà chúng ta thì theo hướng tây trái này đó đó tay trái này của mình là tới DT741 nha chúng ta sẽ ra tới DT741 từ đây ra đường tôi béo một tầm khoảng là 7 km thôi rất là gần và ở đây cái lô đất này của mình là ngang 30 nha cả nhà ngang 30 sâu 52 giá là 90 triệu trên một mét ngang và ở đây thì đang là đất trồng cao năm nha đang là đất trồng cao nem giá 90 triệu một mét ngang nha mình đang đi ờ, trong khu vực là lô đất ạ à. mình đang đi trong khu vực lô đất nha ngang là 30 sâu là 52 giá 90 triệu trên một mét ngang đó cái nhà nắm thông tin và nếu như cái nhà muốn mua thì cứ liên hệ mình và ở đây thì uh, đang tới mùa điều rồi mình đang đi trong cái, cái khu vực là đất này đó cái nhà uh, à, nắm được ừ, vị trí nha đây là cái nhà này rồi thì uh, mình xin kết thúc video tại đây và mình sẽ tiếp tục đi về những cái uh, vị trí khác những lô đất khác nếu cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh và muốn ờ, biết thêm thông tin chi tiết về những lô đất tại vị trí khu nghiệp BKMX Đồng Phú Bình Dương à, Bình Phước BKMX Đồng Phú nha cả nhà thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894